Cách nhận biết người tốt, lòng người nham hiểm khó lường. Dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Bạn phải biết cách nhận biết người tốt vì lòng người nham hiểm khó lường lắm bạn ơi. Nhìn bề ngoài chúng ta khó mà biết được ai là người tốt, ai là người xấu. Hãy tự trang bị cho mình các kiến thức về cách nhận biết người tốt để bạn có thể phân biệt được cách đối nhân xử thế, cách phân biệt người tốt người xấu Nhân phẩm tốt là tấm phiếu thông hành của con người trong cuộc sống. Hôm nay mình xin giới thiệu đến bạn đọc bài viết cách nhận biết người tốt, lòng người nham hiểm khó lường để giúp bạn nhìn nhận rõ hơn về con người và lòng người. 1. Người sống thận trọng và khiêm tốn Quan sát tỉ mỉ một chút, chúng ta không khó để phát hiện ra rằng một người thực sự tốt và đáng tin cậy nhất định phải là một người khiêm tốn. Họ thường biết cách hạ thấp mình khiêm nhường thực tế, không thổi phồng thành tích của bản thân, không đánh giá thấp sự cố gắng của người khác và nghiêm túc, chắc chắn, từng bước từng bước xây dựng sự nghiệp cho mình. Yếu tố đầu tiên để chúng ta cách nhận biết người tốt. 2. Người sống có trách nhiệm Sống có trách nhiệm trong từng việc làm và các mối quan hệ xung quanh giữa con người với nhau là các bạn nhận biết người tốt. Nói và làm song hành, luôn chịu trách nhiệm trước mọi thứ từ bản thân dù lớn hay nhỏ, tính trách nhiệm chính là tấm huy chương cao quý nhất về nhân cách của con người có trách nhiệm đó là một dạng dũng khí một dạng kiên định ba người sống có đạo đức và biết đối nhân xử thế cách nhận biết người tốt rõ nhất mà chúng ta thấy được hàng ngày là đạo đức đối nhân xử thế với nhau không phải là người gồng mình tỏ vẻ hoàn hảo mà ít nhất họ cho bạn thấy được sống là có đạo làm người họ sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn Họ sẵn sàng đóng góp ý kiến tốt nhất cho bạn mọi lúc mọi nơi. Đạo đức có thể bù đắp cho sự thiếu hụt về trí tuệ, nhưng trí tuệ không bao giờ có thể khỏa lấp cho lỗ hổng về đạo đức. 4. Người tốt thì trước sau như một. Điều dễ dàng nhận ra một người tốt hay người xấu là khi bạn gặp khó khăn. Đường cung thì chỉ những con người tốt chân thành thì mới luôn sẵn sàng giúp bạn, luôn bên bạn và chia sẻ khó khăn với bạn. Và đó cũng là lúc rõ nhất để biết cách nhận biết người tốt người xấu lòng người nham hiểm khó lường. Hãy luôn sống và đối xử với người thân bạn bè của bạn tốt nhất thì bạn sẽ được người khác giúp đỡ và đối xử tốt với bạn ở sống thật tốt đẹp theo cách bạn muốn. Dù người khác cho rằng nó là viễn vông và những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Chung quy cho một đời người vẫn là học và học. Học ở đây không những là chữ nghĩa mà còn là nhân phẩm, đức hạnh, học cách làm người tốt. Chẳng ai có thể đủ can đảm nói là điều này dễ, nhưng cốt lõi là chúng ta sẽ học và làm. Đường đời sẽ là con đường dạy chúng ta nhiều nhất, có đau khổ, có bất hạnh, có thành công là cũng từ đó. Con người đối đãi với nhau như thế nào là đa dạng, muôn hình vạn trạng, chỉ cần bản thân luôn phấn đấu học hỏi để làm người tốt và từ đó nhận biết người tốt đã là một điều quý quá. Bài viết cách nhận biết người tốt người xấu, lòng người nham hiểm khó lường mình chia sẻ cùng các bạn hôm nay với những điều cơ bản nhất mong muốn giúp các bạn nhìn nhận để cùng học cách sống ý nghĩa hơn.